Hello, xin chào tất cả các bạn. Hệ thống bao cao su siêu thị 18 đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm à, bao cao su Masculine Gold. Đối với dòng sản phẩm bao cao su Masculine Gold này á, thì một hộp nó gồm có 10 cái và nó được chế xuất từ bên Đức nha các bạn. Ngày sản xuất và hạn sử dụng và cái mã cốt á, thì mọi người xem kỹ giúp dùm em nó nằm ở trên bao bì ở phần phía dưới đáy á, nha các bạn nha. À, đối với dòng sản phẩm này á, thì Ờ, nó được làm bằng 100% mũ cao su tự nhiên à, và nó có cái gen trơn rất là nhiều luôn ạ à. cái bên cạnh đó nó còn có cái mùi hương vani thật là quyến rũ à, cực kỳ quyến rũ luôn nha các bạn có màu vàng à, số 9 sang trọng và rất là đẳng cấp à, thì à, những bạn nào á, mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng ở bên Lê Mai á, thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía bên dưới phần mô tả nha các bạn thì ờ, khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đại luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm các bạn nhớ kỹ là bên Lê Mai đang có chương trình khuyến mãi giảm giá rất là nhiều à, giảm giá luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn à, và cái à, đây là cái tin gian hàng của Shopee siêu thị 18 18 à, và ở phía dưới thì nó có ghi cái số điện thoại hỗ trợ khách hàng các bạn đây là số điện thoại của hỗ trợ khách hàng thì khi các bạn còn gì thì các bạn cứ à, liên hệ à, với bên um, shopee siêu thị 18 bên Lema sẽ hỗ trợ cho các bạn à, tất cả các vấn đề mà các bạn thắc mắc nha thì um, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo bye bye